Tình sâu thiên thu một lối Nỗi nhớ mang theo một đời Để lại bao nhiêu ký ức cùng ngàn nỗi đau ở đây em hỡi Hey, xin chào tất cả các bạn, mình là Trường Lĩnh Võ đến từ BU Studio.vn Và hôm nay mình sẽ lấy laptop cài phần mềm Với lại con UA12 Standard này BCK 600 nha Và bây giờ mình sẽ hát thử một bài Tune là 10 nha các bạn Vừa thu ở phần mềm và cảm giác là chim luôn là nào dừng người nơi đâu em hỡi chắc em đã đi rồi chỉ còn anh nơi đây một mình phải uống cho quên mặt chuyện đời đâu ai biết trước lúc ta yêu điên cuồng tưởng rằng sẽ mai thiên thổ lòng này hết yêu là buồn na na na na na nhiều lần con tim lên đênh ở lại một chút thôi mà tình sâu thiên thu một lối nỗi nhớ mang theo một đời để lại bao nhiêu ký ức cùng ngàn nỗi đau ở đây em hỡi biển rộng trời cao tâm tối chỉ còn anh vấp phơ một mình ở trốn đông người người làm tim anh nhức nhói xa như em ở lại kể từ khi em xa đi lòng này nát tan chẳng yêu một ai để lòng tương tư em mãi những cơn mê hoài chuyện tình yêu luôn lanh đánh theo anh những tháng năm dài uh, uh, Ok, đây là cả bộ luôn Bây giờ gói lại và gửi đi thôi Xin chào và hẹn gặp lại